áo tàng hình Không sợ tia tử ngoại Không ai kiếm được nó Đừng Tâm tình Anh có nhiều lời muốn nói với em Để trong hộp lễ vật đó Cô đâm chém nó cũng vô ích Nếu nó không lấy được áo tàng hình thì nó sẽ không có về đâu Đâm đâm đâm Đừng có đưa cho nó Thanh bây giờ không còn gì nữa Thanh thiệt là không muốn cho anh chết lỗi Anh biết không không Kêu em đến giết anh Bộ vậy lắm sao tâm tình Bộ máy bị phá hủy Còn hơn là lọt vào tay nó thế thôi đi Các cô đi trước đi Ê, vậy con cô sao Mặc kệ cô Ê, đi đâu đó Mình đi ma cung để cứu bọn nhỏ Chỉ có hai đứa mình thôi Ờ, à, để tôi về lấy vũ khí nha Em có thể cho anh xem Tố tầm làng chỗ của ai không các trẻ em đều ở đây Nhớ là đừng có đụng chạm đến vật gì hết Nếu để cho nó nổi giận thì các trẻ em sẽ bị mất mạng đó Là quái vật Hãy mau tới đây chưa chết Ở đây mê tan rất nhiều Coi chừng trúng độc Lão quái vật này thích hơi mê tan thích dưỡng khí Tao sẽ giết mày Hai đứa bay cả gan dám vào cấm côn Giết nó Công nhân đặc nhiệm. Sao lại quỳ trước mặt của nó Cô khí của đâu hết rồi ừ, ừ, Tôi không phải quỳ đâu Vì tôi đứng không vững thôi Chỉ có hai đứa bay mà dám trực thượng quỳ trước mặt của ta cũng vừa ít thôi Tự đại hộ pháp Dạ Thế nào cũng phải chết Cô đối phó với công công Tôi đối phó với bọn nó Super! Có thể được chết dưới tay của ta là sự quan vinh của các ngươi ừ, Nguy rồi Hết hơi mê tầm nhiều thế chóng mặt quá Làm sao đi Chắc là đến không thắng nữa đâu Đừng để cho nó tập trung tinh thần Lên Lần này ta lấy mạng của các ngươi đi đừng hấp vậy đi Không được Tôi phải liều chết với nó Đừng Nếu con mà không chạy sẽ trúng độc Đi mau à, à, Chịu không nổi hết dưỡng khí mới được à. Lần này phải cho nó bị nát hay làm trăm mảnh Hả? Wow, sao cái này chậm nổi như vậy ha Lão quá già còn chưa chết cho mày chết nha Nó sợ sáng Ném thêm vài trái nữa đi ấy da nguy rồi ừ, mặt của tôi có bị gì không hả hả hả làm gì đó làm cái gì tôi không biết con có chết hay không nhưng tôi bị cô hồn chết nhờ hả chưa chết chưa chết Tuy là thân thể của nó bị hủy diệt Nhưng ý chí của nó còn khống chế được nó thêm không Bây giờ làm sao đây Chạy mau giúp mì Chết đi Chết chết chết chết chết Chạy mau Mẹ kiếp mày Bộ xương ác nghiệm này Bây giờ sao chúng mập quá tâm thì Thanh đã vui lắm rồi Thanh chịu không có nổi nữa Xin lỗi nha à. Đông Trần Tâm lỡ quá giật này ta sẽ chết với ngươi Trần Tâm lỡ quá giật khốn nạn dù ta chết ta cũng không có cho người thắng ta đâu Trung Quốc không thể không có hoàng đế Trung Quốc không thể không có hoàng đế Trung Quốc không thể không có hoàng đế Trung Quốc không thể không có hoàng đế Trung Quốc không thể không có hoàng đế Trung Quốc phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế. Lúc phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế. Quan trọng phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế. Lúc phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế. Quan trọng phải có hoàng đế, Trung Quốc phải có hoàng đế. Lúc phải có hoàng đế, Quan trọng phải có hoàng đế, Em có thể cùng anh xem Tố Tâm Lan trổ qua không? Em có thể cùng anh xem Tố Tâm Lan trổ qua không? Em có thể cùng anh xem Tố Tâm Lan trổ qua không? Thanh Thanh Thanh không thể chết Ê Nói thiệt nha Hãy xuống mặt đất đi Bằng không tôi sẽ chết đó Không sao chứ Không sao Trần Thất đâu Ê Chờ tôi với có đồ chơi đi nè Ê Mặc một cái đi Nếu lát nữa có cái giả thích chụp hình á Mình như vậy không có bắt cỡ hay sao hả Nè <laughs> dạ, cho nó Dương